người tuổi ngọ sang năm thì tam hợp thái tuế dần ngọ tuất là vượng khí tuy nhiên là năm dần ngọ tương sinh nên là tuổi ngọ là thương quan khi gặp thương quan nó gặp phải ngũ quỷ và quan phù nên tài tinh có chút đuôi giảm bởi vì như này khi mà chúng ta đến quan đến thương quan vận thì lúc này là thương quan thực thần thì chế sát cho nên là sự nghiệp sang năm của anh chị nó sẽ rất là tốt khi mà sự nghiệp sẽ rất là tốt và chúng ta lại có thêm cái quan phù và phi phù đến tức là chúng ta đến cái người mà làm công chức hoặc là những cái người mà làm kinh doanh thì có cái cơ hội để tiếp cận cửa quan hoặc những người quý nhân để mà phát triển cái công việc của mình sức khỏe sang năm của anh chị rất là tốt tình cảm thuận lợi có cửu tử là cái sao nó chủ cho cái việc cái hồng phát tức là sự nghiệp vượng khí nó có tướng tinh và tam thai chủ cho cái vị lạ chủ cho cái ghế ngồi của mình nó được vững chắc chủ cho cái việc mà cầm đầu à, lên chức thăng quan nó cầu chủ cho cái việc mà cái người mà làm doanh nghiệp thì đề bạt các chức trưởng phòng hoặc là à, đứng đầu hoặc là dẫn hướng hoặc là là là, là phát triển cái sự nghiệp đúng không ạ còn là chỉ cho cái vị trí của quan chức là cái vị trí là yên vị ngồi ở vị trí tốt cho nên thành ra là ở cái tuổi này thì những cái người tuổi những cái người tuổi ngọ thì sang năm với cái mối quan hệ là tam hợp thái tuế lại là hợp quý thuần nên là thực sự là rất tốt cho cái việc mà phát triển cái sự nghiệp của mình lưu ý cái ngũ quỷ lưu ý cái ngũ quỷ nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái tình cảm nó ảnh hưởng tương đối đến cái tình cảm bởi vì là tuổi dần ngọ tuất thì đào hoa nó cư tại ngọ cung à, dần ngọ tuất đào hoa nó cư tại ngọ cung sang năm lại là năm ngọ vậy hai cái đào hoa lưu liên chập khí cho nên lại gặp thêm ngũ quỷ nữa cho nên là cái chuyện tình cảm trong gia đình là chúng ta phải có cái cái chuyện là lưu ý à, tránh để xảy ra thị phi mà vợ chồng vô lễ thì nó lại đi mất đi cái cái cái cái cái, cái tình cảm đáng quý thứ nữa là thứ nữa là chúng ta cũng cần phải tăng cường thêm cái việc mà à, cái phần tài vận sang năm thì cái việc đầu tư đầu cơ thì chúng ta cần phải cân nhắc đặc biệt là vấn đề liên quan đến hợp đồng giấy tờ chúng ta phải đọc kỹ lưỡng trước khi mà đưa ra quyết định của mình